chiều và mái tranh thôi còn nằm nỗi ngất trao để quên thương đau quê hương em con gái ao bà ba gánh bà non câu ca dao trên lúa bon ngàn năm hơn vẫn còn còn rung đồng mùi thơm rơm đường về nhà càng vui hơn ta hãy đông cho thật tràn trên tình đồng đà mến thương còn rung đồng mùi thơm rơm đường về nhà càng vui hơn ta hãy đông cho thật tràn trên tình đồng đam mê chẳng nghe khen anh gọi chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn sao em mãi mê hát chẳng nghe tiếng khen anh bữa đầu sông em cuối sông uống chung dòng cuộc câu trắng mà duyên đôi ta nên nghĩa vợ chớ will chẳng nghe tiếng khen ai gọi em bằng tiếng khen sao em mải mê hát chẳng nghe khen anh gọi chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng khen anh